Kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính chúc quý vị có một ngày mới làm việc hiệu quả, có nhiều niềm vui và mọi điều bình an. Kể từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc đã dỡ bỏ kiểm soát biên giới và nhiều sân bay đông đúc trở lại. Ngày hôm sau, hàng dài người xếp hàng bên ngoài cục di dân Bắc Kinh để gia hạn hộ chiếu chuẩn bị ra nước ngoài. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong đại lục vẫn đang diễn ra vô cùng thảm hại mà lại không được truyền thông các nước phản ánh một cách đúng đắn. Chúng tôi mong muốn trong tình cảnh rối ren này có thể cung cấp cho quý vị những thông tin chân thực nhất về tình hình dịch bệnh bên trong Trung Quốc để quý vị có thể chủ động nắm bắt thông tin và bảo vệ sự an toàn cho người thân, gia đình. Kính mong quý vị cùng chú ý theo dõi. Nam Kinh nối gót Bắc Kinh, xe xếp hàng 2 ngày để vận chuyển xác chết, không thể vào lò hỏa táng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc đã khiến hệ thống tang lễ ở nhiều nơi sụp đổ, mô hình Bắc Kinh bắt đầu. Đoạn video cho thấy nhiều phương tiện cá nhân xếp hàng dài tại một nhà tang lễ ở ngoại ô Nam Kinh. Một người phụ nữ đã khóc và nói rằng họ xếp hàng 2 ngày nhưng không được vào. Đoạn video được công bố vào ngày 6 tháng 1 cho thấy ống khói của một tòa nhà trong vùng hoang vu bốc khói dày đặc, một lượng lớn ô tô cá nhân xếp hàng dài trên con đường bên ngoài bãi đậu xe, đoàn xe nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối. Bên ngoài, một người phụ nữ mặc đồ hiếu thảo khóc. Tết nguyên đán rồi, toàn xe kéo người chết, xe tải dùng để kéo người chết, xếp hàng 1-2 ngày. Video cho thấy đây là lò hỏa thiêu ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô vào ngày 6 tháng 1. Vào đầu tháng 12, một đoạn video tương tự đã được công bố tại nhà hỏa táng Bắc Kinh, cho thấy nhiều ô tô tư nhân khác nhau, bao gồm nhiều xe chở hàng, xếp hàng bên ngoài nhà hỏa táng. Hài cốt được chuyển đến lò hỏa táng ở phía sau một chiếc xe không có quan tài. Vài ngày trước, Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, cũng công bố nhiều bức ảnh cho thấy ô tô tư nhân buộc quan tài trên nóc và chở hài cốt đến lò hỏa táng bằng xe cá nhân. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần duy trì sự ổn định, đồng thời che đậy sự thật rằng một số lượng lớn người đã chết, đồng thời tuyên bố rằng thành phố đã qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, một số lượng lớn video về các nhà tang lễ lan truyền trên Internet thì cho thấy đỉnh điểm của cái chết ở nhiều thành phố rõ ràng vẫn chưa qua. Tang chồng tang, xe tải tông vào đám tang ở Trung Quốc khiến 19 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang tới gần, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở Nam Sương, tỉnh Giang Tây vào ngày 8 tháng 1, khiến 19 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Theo thông tin, do người dân địa phương đưa tang vào sáng sớm, hậu quả là một chiếc xe tải bất ngờ lao vào đám đông, gây thương vong nặng. Vụ việc xảy ra ngay trước 1 giờ sáng giờ địa phương tại huyện Nam Sương, tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc vào ngày Chủ nhật. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết thêm rằng những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và một cuộc điều tra đang tiến hành. Theo thông tin, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khi người dân địa phương đưa tang vào sáng sớm theo tục lệ, thì có một chiếc xe tải bất ngờ lao vào đám đông khiến người dân phải thương vong nặng. Kênh truyền thông Chima News tại Trung Quốc đã phỏng vấn một người bị thương trong vụ tai nạn và đưa tin rằng khi đoàn người đưa tang đi bộ đến một điểm có đèn giao thông, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới từ phía sau, đâm vào nhiều người và tiếp tục lao đi cho đến khi tông vào chiếc xe tang cách đó hơn 100 mét một người họ cung tham gia đám tang nói với hang tin hơn 60 người lúc đó đang đi bộ dọc theo lề đường đến lò hỏa táng. Ông kể lại, chiếc xe tải đã bất ngờ đâm vào cuối hàng, xé toạc cả nhóm trước khi đến được xe tang. Vợ của ông đã thiệt mạng, còn bản thân ông thì bị thương ở chân. Ông Cung nói rõ rằng trời không có sương mù khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát giao thông quận Nam Sương đã đăng trên tài khoản Weibo chính thức của mình vào khoảng 7 giờ sáng Chủ nhật rằng một số nơi trong khu vực đang gặp phải thời tiết sương mù dày đặc và tầm nhìn lái xe kém, dễ khả năng gây ra tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng cho rằng đây là một thảm họa thứ cấp xuất phát từ dịch bệnh, vì hỏa táng cần phải xếp hàng nên người thân và bạn bè chỉ đành cử hành trên đường. Tiếc thay, họ vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Một hãng tin tức của Trung Quốc, Livestream Hainan, đã đăng một cuộc phỏng vấn ghi âm với một cư dân địa phương giấu tên. Trong đó anh ta nói rằng gần đây có quá nhiều người chết, dẫn đến phải xếp hàng rất dài tại các lò hỏa táng địa phương. Anh nói thêm, điều này rất có thể đã khiến các thành viên trong đoàn tăng lễ bắt đầu các nghi thức của họ vào lúc nửa đêm về sáng như vậy. Những báo cáo từ Trung Quốc cho biết các lò hỏa táng trên khắp Trung Quốc đang vô cùng bận rộn vì số ca tử vong tăng đột biến do đại dịch COVID tái bùng phát ở Trung Quốc. Dịch bệnh bao trùm năm mới tại Trung Quốc, Ban tuyên giáo Trung ương hạ lệnh đưa tin về khung cảnh vui vẻ. Tết Nguyên đán đang tới gần, nhưng dưới sự bao trùm của dịch bệnh, mỗi ngày Trung Quốc đều có một lượng lớn người tử vong vì dịch, thậm chí còn xảy ra bi kịch gia đình diệt môn. Trước tình hình dịch bệnh, Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh yêu cầu các tổ chức truyền thông các nơi đưa tin về những khung cảnh vui vẻ trong dịp năm mới. Tần Hòa xã, cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng Gần đây, Ban tuyên giáo Trung ương nước này đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan báo chí ở nhiều nơi thực hiện các hoạt động thăm hỏi cấp cơ sở vào dịp năm mới để phản ánh cái gọi là kết quả tích cực của công tác phòng chữa dịch bệnh và phát triển kinh tế ở nhiều nơi, đồng thời thể hiện khung cảnh vui vẻ trong dịp năm mới. Thông báo này cũng yêu cầu chính quyền trung ương và các hãng tin tức lớn nhất ở tất cả các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương thống nhất thiết lập chuyên mục thăm hỏi cấp cơ sở vào dịp năm mới trên các trang quan trọng, các khoảng thời gian quan trọng, trang chủ của trang thông tin điện tử và giao diện chính của khách hàng. Như mọi người đã biết, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chữa dịch bệnh mà không có sự báo trước, dịch bệnh đã bùng phát nhanh chóng, dẫn đến tình trạng chạy chữa nghiêm trọng ở nhiều nơi, tình trạng thiếu thuốc, số người tử vong tăng mạnh, người dân lao vào tình cảnh hoang mang, lo sợ. Vì có số lượng người nhiễm bệnh rất lớn, một số cơ sở đã phải đóng cửa hay dừng hoạt động. Tuy nhiên, Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã ra thông báo yêu cầu các hãng tin tức tại các nơi cần phải đưa tin về việc các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất cũng như khôi phục hoạt động bình thường ở các thành phố trong các bài báo của họ phản ánh toàn diện kết quả tích cực của công tác phòng chữa dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội của nhiều nơi, thể hiện sinh động khung cảnh vui tươi, phấn khởi của đông đảo quần chúng nhân dân trong dịp chúc mừng năm mới, chung sức tạo nên một không khí vui khỏe, lành mạnh và tinh thần phấn chấn trong dịp lễ này, vân vân. Hiện tại, khắp nơi tại Trung Quốc đang ở đỉnh điểm về số lượng tử vong vì dịch bệnh. Các bệnh viện chật kín, số người tử vong tăng vọt, nhiều nơi đang gấp rút xây dựng lò hỏa táng thêm. COVID-19 không giống như bệnh cảm lạnh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền trước đó. Nhiều gia đình thậm chí còn phải gánh chịu bi kịch diệt môn sau khi bị nhiễm bệnh. Vào thời điểm cả nước chìm trong tang thương và hoang vắng, Ban tuyên giáo Trung ương Trung Quốc đã ra lệnh cho các cơ quan báo chí trong cả nước phải đưa tin về những khung cảnh vui vẻ những ngày Tết khác hẳn với phản ứng thực tế của người dân. Các cư dân mạng Trung Quốc thậm chí còn kêu gọi hủy bỏ đêm hội mùa xuân. Ngoài Ban tuyên giáo Trung ương, CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang tích cực chuẩn bị cho đêm hội mùa xuân hàng năm để ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, CCTV đã tổ chức một buổi tổng duyệt đầu tiên của đêm hội mùa xuân 2023 với chủ đề của bữa tiệc là kỷ nguyên thịnh vượng mới của Trung Quốc, một cuộc sống tươi đẹp thay đổi từng ngày. Một bài viết trên cổng thông tin NetEar tại Trung Quốc có tựa đề Tranh luận, lời kêu gọi đề xuất hủy bỏ đêm hội mùa xuân 2023 của CCTV ngày càng lớn đã gây được tiếng vang. Cư dân mạng cho rằng họ không chỉ nên hủy bỏ đêm hội mùa xuân mà còn phải mặc niệm những đồng bào đã qua đời trong trận dịch này, nhưng bài báo này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Một cư dân mạng để lại lời bình luận như sau – vô số người dân thường đang phải chật vật chờ xe cấp cứu 120. Những tờ cáo phó cũng chi chít cạnh nhau. Là một người dân Bắc Kinh, nếu còn chút nhân tính thì còn mặt mũi gì để khoe cái gọi là lễ hội pháo hoa của Bắc Kinh nữa đây? Vâng thưa quý vị, quả thực tâm lý kiêu ngạo coi thường thần Phật và đấu trời, đấu đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ mang đến vô số thiên tai, nhân họa cho người dân Trung Quốc, mà nó còn trực tiếp đưa Đảng Cộng sản Trung Quốc vào con đường không thể quay đầu, cuối cùng át sẽ bị diệt vong. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ về cảm nghĩ cho video ngày hôm nay nhé. Sau cùng, xin kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.